Saki uh, ờ, share cái um, cái cái cái cái cái um, cái cái kênh uh, <coughs> cái server lên trên ai nha hôm nay chúng ta sẽ chơi server mọi người ạ không không chơi mà rap uh, bọn mình nữa sẽ chơi server mọi người ạ Ờ, nhưng mà cái server xe em đang mất tiêu người ta từ à, IB IB server bay màu ở đâu nhỉ để để Saki chat lại cái server ờ, chat lại cái IP nha mọi người Hey yo, hello Sinia Nhạc bữa rử quá anh trai <laughs> Thiệt luôn hả? Bữa rử quá hả? Nhạc bữa rử quá hả? để để chết lại cái à, IP server này mọi người server à, à rồi Ê, của chat hơi lâu nha <laughs> không phải không phải không phải không từ từ uh. không cái bay bay mất tiêu rồi để chết lại trên uh, Minecraft thôi uh, ờ, chết lại bên myrap thôi uh, à, ruxin.ddns.net à, ok ok để uh, game lên trên đây lên trên uh, cho mọi người coi nha ruxin.ddns.net đúng không chết lại có đúng không ruxin.ddns.net à, à, à, à. ok ok ok ok ddnet net like sub cho Saki nha mọi người <laughs> à. game lên nha mọi người ừ. ok ok ok nhạc chiêu thế nhở ừ nhạc ờ, nhạc Minecraft là dạo cái phiên bản này nó chiêu ghê mọi người chiêu lên ghê lắm luôn á Nhạc Minecraft nhân này chiêu ghê lắm luôn á Rồi, à, người xíu đại uh, ờ, Saki uh, la lên nha Ok Rồi mọi người thấy đúng không? Mọi người thấy đúng không? Khung hình có bị gì không? À không đúng không? Ok Ok ok ok Ok phiên bản 1.19.2 ờ, nha mọi người hiện tại Saki uh, em vô rồi đó à <laughs> đâu nhỉ ở đâu cô cô để có dạ đi xuân cơ à xuân cơ rồi xuân cơ đây xuân cơ thì tại thì Saki đang đi mai mọi người ạ à, như là đang đi hơi xa Sun cơ, sun cơ, sun cơ à. Ui Ui kỳ ta Sao sao cái À đây oh. Thôi đi về, đi về được rồi Tại vì chờ <coughs> Đồ này nhiều quá không chứa đồ được hết Sake quên luôn cái cái làng của Sake ở đâu rồi Sake quên cái làng của Sake ở đâu rồi ở ngoài tắt Bushit Mai à quên quên tắt music Mai quên tắt music Mai Saki quên cái làng của Saki ở đâu rồi uhm, nhà ở Spawn à Giờ Saki không nhớ từ Mời đang cái chỗ kia ho còn gáy nào vậy Em là có ai đang ở đang ở đang ở mai không Em có đang ở mai không Ok rồi đó <laughs> Vào nha, vào nha, vào nha Đẹp không ông? Oh my god Ông cài mod nói chuyện với nhau đi Ông ơi mod tên là symbol Voice Chat Quên như có mà bồ vôi chết có à là kêu ông kia cài chứ mà là kêu kêu admin cài xe trong server ờ rồi lú lú lú lú lú tí lú tí lú tí lú tí <laughs> ủa em có đang em em có đang ở spa không um shuriken lâu lâu tí lâu tí lâu tí khóa hả Để tí anh tba qua Để tí anh tba qua TBI qua Suriken nha X Suriken đúng không TBI uh, à, uh, à, Shuriken đâu đây Asset à, đi uh, Shuriken ơi à, Xuân cơ mà đọc là Suriken không à, ok, kìa à à, đi mai hả à? đi mai hả à? server thì hiện tại là cập, cập nhật là bốn mùa xuân ngày thu đông mọi người ạ nó sẽ khác nhau rất là nhiều bốn mùa sẽ có những ảnh hưởng nhất định về cái thời tiết về cái ờ, địa hình và cả về nhân vật nữa sáu Bữa nay thì đáng lẽ là stream lúc uh, ờ, 5 giờ nhưng mà tại vì kiểu uh, có một số chuyện đó mọi người rồi cái uh, xuất hiện thêm một cái vụ uh, uh, sự cố nữa cho nên là <clears throat> khi stream đến 6 giờ rồi mới bắt đầu uh, mở nay nó bị uh, bị stress quá mọi người ạ à. thiệt luôn á tay bay và gió cứ thế mà ập tới thôi à, có ông nào ở ở ở ở ở, um, ở đâu ta ở Sapa không nhỉ chắc là không có đâu. làng Micomet cho mau <laughs> rồi để ờ, nói là mình không có nhà luôn á tại vì cái tại vì mình có chưa có mua cái ờ, đất của server nên chưa có nhà mà để admin đi vậy thì không thấy hai ông xem chùa nha <laughs> tại vì sau khi có bật cái ờ, cái cái ờ, cái cái cái thiết lập là chỉ có những mà bạn nào mà đăng ký kênh á thì mới comment được thôi hôm bữa là chưa có thiết lập cái đấy mấy bạn cũng uh, cũng xem chùa rồi mấy bạn cờ vô cũng vô comment khí thế luôn mấy bạn xem mà mấy bạn comment được nhưng mà không có không có đăng ký kênh nhưng mà bạn comment được còn bây giờ là có hết lập lại rồi cho nên là mấy bạn không cảm nha mấy bạn nào mà khi mà là mấy bạn mà xem xem á stream mấy bạn à, đăng ký luôn nha đúng rồi đã ghé vô đây thì ngại gì một cái đăng ký chứ đăng ký kênh cho mọi người đã ghé vô đây rồi đăng ký đi chứ ủa mà có nên bật nhạc tí cho nó à, cho nó ấy ấy ấy không mọi người cho nó vui vui không mọi người <laughs> bật nhạc nha từ từ tháo tôi đâu hết rồi để tbi qua tb tbi qua qua ra coi đăng ký đi chứ <laughs> hello đang ở trong một cái ờ, đang ở đang ở trong một cái cái cái nhà mọi người ạ một cái nhà của bạn ờ, Khánh và Radigan hai của bạn Khánh chứ bạn Khánh này như cho uh, cái làng cho bạn Khánh và có rất là nhiều rương ở đây mọi người ạ quá trời rương luôn một cái ờ, cổng địa ngục ở đây này nhà này nuôi hai chú chó dễ xương nhỉ nhưng mà chưa đặt tên mọi người à quay Saki nghĩ là Saki nên để một cái uh, ơi sao cây nghĩ là sao cây lên bật cái nhạc lên nhỉ anh nhớ em không nhớ chưa sao không hạnh phúc ngoạn không nhớ được ui tính ra nhà này xây giống kiểu cái cái cái hầm kho luôn mọi người rồi mọi người để bật cái nhạc lên nha uhm, gì ờ, từ từ từ mở mặt nhà mở bài nào nha mình có nói lắm ở cái bài uh, chó sủa lô phi nha <laughs> mọi người có muốn nghe là bài chó sủa lô phi không có muốn nghe là bài bài uh, chó sủa lô phi không mở cho nghe nha mở lại cho nghe bài chó sủa lô phi nha kỳ không đầu tá đầu tá chiêu không chiêu không <laughs> chiêu không chiêu không bài nhạc nghe nó nó nó nó mà nó mà nghe buồn cỡ gì đi nữa mà nghe cái bài này là vui liền à quá là chiêu luôn sau khi hết bài lắm luôn á à, bài bài bài gì nữa ta bài uh, à, inspection từ từ để Saki kiếm cái bài uh, nhạc này nó nghe nó nhẹ nhàng tí mọi người ừ bè này nha đấy giỏi chơi không rượu ok mọi người có nghe được cái cái cái nhạc có to quá không có nghe nhạc câu quá không từ để Saki chỉnh lại cái nhạc ờ, nó có nghe được nhạc không mọi người Luffy <laughs> chill ồn <laughs> về lại <laughs> ok ok ủa nhạc nó có bình thường không mọi người ừ nhạc hơi hơi nhỏ đúng không rồi vậy là chắc được đúng không ok ok IP cứ để trên uh, IP server cứ để trên uh, trên game trên stream mọi người có game trên stream mọi người thì uh, cái này phiên bản 1.19.2 nha mọi người nghe xong cái bị đánh gậy bản quyền khóc tiếng miên không có đâu tiếng tiếng chó sủa lô vê đâu cái bản quyền đâu chiều ngoài muốn nghe nữa không muốn nghe là tiếng chó sủa không? tôi tôi bị ghiền cái, cái Saki bị ghiền cái tiếng chó sủa đó chơi mà không rủ ở kẻ không biết tiền ngôi giờ nào đâu hình như là không thấy tiền ngôi bữa nay bữa nay lúc mà ở à, sau khi on là không có thấy tiền ngồi bữa nay luôn á hỗ trợ từ 1.16.5 trở lên mọi người ạ à. thì mọi người có thể vào trong uh, uh, phiên bản từ 1.16.5 đến 1.19.2 nha Ủa anh trai này có có để cái cái cái cài voice chat mình đúng không ta? Khánh viết cả server này Mà không thấy ừ hở vậy thì như không biết có nghe được không Hello Hello Where are you here? Where are you here? <laughs> không thấy, không thấy, không nghe, không nghe Bạn không nghe gì luôn rồi Bạn không có nghe gì luôn rồi Ui tôi tưởng bạn không nghe được chứ Ây da ai vậy à, mà nghe đời hả có cách nào bật cái này auto luôn trong 24 24 trên 24 bà? cứ phải bấm bấm bấm rồi nó mệt quá quên tại discord về điện thoại oh my god hẹn gì có tại discord đâu mà rủ cứ tại discord đâu mà rủ ngoài đường nào ra ra auto ra ở này đường đi xuống mà đường đi lên đâu có ai có đường đi lên không có đường đi lên không <laughs> bắt kẹt đây rồi lát <laughs> vô có đứa à, ai ve chai sắc dụng không có luôn hả có ve chai sắc dụng luôn hả à, các bạn nào mà xem stream mà các bạn không comment được các bạn uh, uh, các bạn đăng ký kênh nha đăng ký kênh này mới comment được tại vì cái stream lần trước là Saki uh, ờ, uh, ờ, chưa có bật cái đấy nên là không có thì mấy bạn không cảm nha tại vì uh, có nhiều bạn xem chùa kiểu không đăng ký kênh mà vẫn cứ cầm không có đăng không có đăng ký kênh mà vẫn cứ coi á kiểu như mọi người đã ghé qua đây rồi á mọi người đã có đã có có thời gian ghé qua đây rồi đó thì mọi người đăng ký kênh nha cảm ơn mọi người rất là nhiều nha mọi người đăng ký kênh ủng hộ cho Saki nha cảm ơn mọi người rất là nhiều nha <laughs> đúng rồi đăng ký kênh mua lại video là chat được mọi người tại kiểu tôi thấy mọi người cũng có có mấy mấy bạn coi mà mấy bạn không đăng ký kênh vậy đó tôi buồn luôn á không đăng ký kênh không like luôn buồn thiệt sự luôn á Saki à, có Apple Obsidian á ờ, không có bạn ơi không có không có nha không có nha ông này coi coi stream mở ra ngoài chắc luôn <laughs> hay rồi hay rồi bán thêm bán hang hả à? bán hận hả à? oh my god bán hận hiền luôn hả là ý tiền muốn kêu sake bán hận đúng không chắc không chắc chắc không cái chắc là kêu tôi bán hận không có cái này đã lấy rồi <laughs> vô group tôi đi ở ờ, vô đâu nhỉ vô đâu nhỉ thân nó thận mắc bị à bản thân hả à, bản thân bản thân tự nhìn bản thận <laughs> oh my god <laughs> bản thân có nhiều đồng nào ai có ai mua saki không đâu có ai mua saki đâu đâu có ai mua saki đâu sao bản thân được bắt buộc là gì á khánh ơi bắt buộc là gì á khánh ơi cái group này có cài bắt buộc nè bắt buộc là gì á ủa mà tắt mấy cái kia rồi đây đang mở tự nhiên cái tắt tiêu luôn à <laughs> bắt buộc là gì á khánh khánh viết cài server hả à? bắt buộc là khánh viết cài server đúng không ai mua saki không trời bán saki thiệt luôn à bán saki thiệt luôn à tôi bấm g có thấy gì đâu bấm g hay không cái group nhưng mà cái group đó yêu cầu là phải có bắt quật mới uh, vô được nhưng mà ờ, khánh chưa có đưa bắt quật khánh chưa có đưa bắt quật nên không biết vật khẩu hả à? Marker ZZZ à rồi rồi Đây ZZZZ Giao vô được rồi đúng không? Ủa? Từ từ Đẩy bấm lần nữa mọi người ạ à. ZZZZ 4 chữ Z đúng không? À vô được rồi nè mọi người Vô được rồi mọi người Vô được rồi nè ôi có mỗi bạn này ờ, cài chat mà bạn này không nói chuyện luôn nè buồn hạt rơi chứ còn bạn rơi con này không không có cài luôn ôi cái này là cái này là cục option không mà từ full hồi nào vậy trời ôi trời nãy chưa full mà hãy <laughs> chưa full bây giờ full mất tiêu luôn rồi quên mua cạc điện thoại donate cho Suki à nhắc donate mới nhớ luôn á bởi giờ không có ai donate cho mình luôn á quên ông ờ, trên player duo cái kênh ờ, donate có trên ờ, phần miêu tả chuyên cho mọi người cái kê trong chị hiện tại là có thể donate qua player duo nha hình như có mấy bạn xem không có đăng ký kênh đúng không cho nên mấy bạn comment được đúng không mấy bạn không có chat được đúng không chat ơi là chat chat mà có cơ xem mà cây chat nhớ đăng ký kênh nha buồn thiệt sự luôn á mấy bạn coi mấy bạn không có đăng ký kênh gì hết á ôi ôi có trò ủa cái cái cái đất này chưa làm hả đất này chưa làm hả ui trời mở luôn con này ôi mày hết ôi có có con có con lợn chút của, nó chui từ địa ngục ra luôn mọi người ơi <laughs> con lợn này không giữ nè nhưng mà mình chỉ ờ, nó đỡ hơn cái con ờ, bitlin nha con này ờ, con này đánh đánh nó, nó mới đánh hợp đồng mà lại còn không thôi còn kiểu mà này còn kiểu mà cọc con biết lên nó nhiều khi ờ, đang đứng không làm gì nó quýnh mình luôn rồi bị kẹt cái này xong ra ta bây giờ mình ờ, tb đến xuân cơ ở xuân xuân cơ có có đang ở trong ngoài spa không hay đang ở đâu vậy đến tb tb qua nè có đang ở ờ, spa không hắc bay kênh của tức ông nha vãi nồi <laughs> vãi hát bài càng nhiều tấp lượng bồ nghiệt chứ Ôi ba giường luôn <laughs> chuẩn bị chu đáo quá vậy cổng ra đây mà à đây cổng ra đây đây đây đây không thấy không thấy không thấy đấy trời ơi nãy giờ tưởng mỹ nó kẹt trong đây rồi hay là anh sẽ mắc trời rồi Uầy Ui Cái này như là scuba đúng không Thì pa accept đây cho tb saki nữa wow khu bao bây giờ nó nó ủa này khu bao đúng không không cái này là cái khu uh, đất clam mà đâu phải khu sờ bao đâu đây này khu đất slam này nó không có đập được đất khu đất lam không được không đập được hello William nha hay là William nha wow oh oh my god ông Khánh cho tôi xin lại vai trái táo <laughs> có hạch wow ơi lột đồ trả luôn ôi lục rồi giải lương bất công mang mang tiếng vì youtuber ờ, youtuber lấy đồ không trả nữa ôi trời <laughs> đâu rồi đồ này của ai vậy đồ này của ai vậy alo ai rất nhiều khi mình nói cái đồ này có ai cái cái cái cái nhiều ông nhảy vô của tôi của tôi của tôi lắm trời trời trời ai tính ra mấy bộ giáp tượng trưng này như ai cũng có hết rồi ta à một người tim tôi à để à, quăng quăng cái bộ đồ qua cho huy ngu bò không phải không vậy đồ của huy hay là của khánh vậy đồ huy đúng không để quăng ra nha à, đi em đi quăng ra nè đây rồi à, cái gì nữa ta cái này nữa cái cấp nữa ờ, ờ, như hết rồi đúng không còn hiếu gì nữa không còn hiếu gì kêu Saki ra ai lấy mất tiêu rồi <laughs> xài đi ông lấy đồ mới rồi em lấy mất tiêu mất tiêu rồi đây có sách vụ bé là mọi người nhưng mà không có ngọc lưu ly <laughs> chạy nhanh quá hình như là bữa bữa giờ không có vô uh, Minecraft bữa giờ stream game khác cái bữa mấy giờ là chơi game khác không có chơi Minecraft không có vô server quay quay có cái làng y ờ, có cái gì đây nè mấy ông mà xây con đi ngọc nhiều quá nhờ có cái nhà to có cái cái cái nhà này như cái này không phải là cái máy pha mấy mấy nhà ta máy pha đúng không cao thế nhỉ lên khám phá tí rồi Willy <laughs> Saki Senpai cho xin Facebook tôi nhờ bạn tôi hát bay ạc Đàn dân chơi không dạ Đấy, tao hacker không ờ, vậy mấy bạn này ghê quá tao hacker không ờ, à server rất là thân thiện nha mọi người <laughs> server rất là thân thiện nha nè mọi ở đây mình có thể nhìn thấy khu, khu spawn nè mọi người đấy là Atlantis đấy. server ít người quá Ôi, cái này cao ghê luôn mọi người à Hình như chỗ này là cái khu, cái chỗ, ờ, cái chỗ làm cái Saki có thấy ở đâu rồi nên là cái máy farm đúng không? Cái này phải máy farm không? tôi hát chuyên nghiệp bay ạt à, facebook chạy lương ô oh. có mỗi làng tôi lộn nhất còn mọi người vẫn chạy rồi chạy ra vô bb chứ không kiếm đồ hầu như là chủ yếu là mọi người hơi khách đi vô uh, uh, bbb chơi thích vô bbb chơi không kiếm đồ mọi người ạ à. ôi cái này là không phải máy fan mà cái này cái nhà đúng không đúng rồi ủa cái này là cái nhà cái máy fan một cái uh, à máy fan máy fan quái máy fan quái không có đồ để đánh thì cũng đâu có ai xem đâu chỉ có mấy bạn mà chơi uh, lâu rồi mới fan thôi mấy bạn mà có ra vô uh, không có chơi lâu không có chơi nhiều á thì cũng có không có đồ đâu cái này cái map tham quái mọi người ạ à. mấy bạn này sai kỳ công ghê luôn á đây đây để mình xuống uh, coi là khu spawn coi có cái gì đặc biệt nữa không con lạc đà mất dạy đầu tiên của Dever lên <laughs> Bagagura tôi cũng mới chơi cái 5 ngày ôi mới chơi cái 5 ngày mà xin sò hết không mà có mấy bạn chơi được hai ngày mà có nguyên bộ giáp kim cương rồi mọi người từ chối hiểu không thiệt chứ thì nói với hai ngày thì nó có những bạn dân rồ mà mới rá thì hai ngày chuyện bình thường mọi người ạ hai ngày có đủ đồ luôn á coi đặt đà đó lẹm vào ông ơi liệm <laughs> này luôn hả hình như có đứa cười lê cờ lê chưa vô đúng không có đứa cười lê chưa vô đúng không đại lên đại cắt cờ lê sumi luôn sumi hôm nay không có vô cắt cờ lê sumi luôn cắt cái lên semi không chơi không cho semi cái lê nữa à, hiện tại Saki đang tuyển ờ, cà lê mọi người ai ờ, muốn làm cà lê thì à, à, đăng ký nha được <laughs> nào xuống vậy được à, lượt xuống đúng không Ủa không phải không phải lộn rồi lộn rồi quên mất cái đường xuống rồi nhảy xuống cho lẹ ừ hợp lý cái khu ba spawn nằm ở đâu ta khu uh, ờ, spawn nằm ở đâu để chạy xuống hướng đó à đây khu khu bao nằm ở đây nè dưới đây có nước nè mọi người nhảy xuống yeah <laughs> chúng ta trở về cội nguồn rồi huyền miễn phí không có huyền nào luôn <laughs> mấy ông lấy huyền miễn phí xong mấy ông không để không để lại chỗ cũ mấy bạn này là ủa mấy bạn này xài bản quyền đúng không thấy có cái cái cái cái áo choàng à, áo choàng của Minecraft quay trời tối nha trời tối rồi mọi người ạ à. trời tối này đi đi lang thang ngoài đường hiểm á bị quái cắn á chỗ tôi có lẽ Đấy. Khánh server hả à cho tôi gà lê đi hả ờ à, ok ok um, đâu ngoài ta ok rồi nha ok rồi nha ok rồi nha đây là cái khu vực uh, gọi là hình như là đấu trường này phải mọi người ạ ở đây ở gần đây mọi người có thể uh, được tăng sát thương và phòng thủ và cả máu hồi máu luôn mọi người ạ này này tăng sức mạnh này kháng cự và hồi phục tôi vô game đi lòng vòng gặp được cái làng của tôi rồi chưa được một ngày full kim cương <laughs> phép phép thật win enchanted Phép Paper Queen Enchanted Cái này là Paper Queen Enchanted á Khung spa mọi người cái khu này hoài niệm ghê cái lần đầu tiên mà vô đây là cái lần stream của Derry á mọi người bởi đó nhập code mỏi tay luôn nhập code mỏi tay được một cái rìa kim cương ngoài ở đây thì ờ, họ có thể dùng kim cương để mua claim nè mọi người à, giá là 15 kim cương mà 5 mét vuông <laughs> theo các bạn thì cái giá này nó rất là rẻ vậy tôi không biết là mét vuông theo định nghĩa của DB là sao á tại vì ở đây nó tính tính, tính là cái khối block còn 5 mét là tính theo cái cách như thế nào nha tôi cũng vô dairy vô dairy trong dính luôn cái xe bài này đây này khi mà mọi người không có được uh, ờ, BB trong đây nha không được đánh nhau trong đây thì mọi người muốn đánh nhau thì mọi người phải nhập cái lệnh để mua đánh nhau được đây nè mọi người này ấy bật BBB và tắt BBB cái chỗ này chỗ nhập code nè mọi người mà như code uh, code bây giờ không có ai phát nữa code cà cha này hai có gà cha mọi người thấy thông báo thông báo rất là ờ, dễ thương không chào mừng tới server của mấy con sim nhớ thắp hướng dẫn nha <laughs> ở đây có ai sim không rồi bắt được con kỳ nhông hình như có một con kỳ nhông ở đây nè tôi nhớ là hồi trước có hả, một à, có một à, lần trước có thấy một con kỳ nhông ở đây nè ở gần cái chỗ này một cái nhà tôi như cũng là một cái nhà gỗ xây cái nhà gỗ đây nữa không biết bây giờ cái nhà gỗ nó còn không nữa à, cái nhà các bạn này vẫn còn này nhưng mà cái nhà gỗ tôi nhớ phía đối diện bạn này sắt Ildari nhà của Saki đối diện ở nhà bạn này nè đây đây đây đây chỗ này chỗ này chỗ này ôi hay là điều kỳ diệu <laughs> cái đất chưa lên mà cái nhà vẫn còn y nguyên mọi người ạ à. nhà Saki xây vẫn còn y nguyên mọi người ạ à. hạnh phúc dễ sợ luôn á nhà vẫn còn y nguyên luôn nhưng mà hơi tối nha nhà hơi tối nha không có đuốc không có đèn đốt gì hết ơi ê, có cái tiếng con gì kêu ôi đây mọi người đó cái uh, nội thất trong nhà rất là đơn giản hồ sơ ba cái cửa kiến nhìn ra ngoài đó tôi thích nhất cái khúc này nè khúc bằng tường này nè hai bằng cửa kiến này nhìn ra ngoài nó đẹp cảm giác như mình đang ở giữa thiên nhiên nha mọi người ở trên này thì Saki ờ, trồng ai ô nguy hiểm quá nguy hiểm quá nguy hiểm quá ở trên đó Saki trồng lúa mọi người nhưng mà không có nước không có nước nhưng mà lúa nó vẫn mọc hư cấu thiệt chứ khiến mình ngủ qua đêm qua đêm được nhưng mà ở à, server nhiều người phải tất cả mọi người đều phải ngủ cùng lúc mới được chứ không có mình ngủ nhưng mà người khác không ngủ thì không có qua đêm được mọi người ạ điểm hồi sinh đã được đặt cuối cùng là vẫn không ngủ được nhưng mà tôi mình lưu được nè mình có thể lưu đi hồi sinh khi mà mình bấm vào cái giường ấy thì cái điểm hồi sinh nó sẽ lưu vị trí đó và khi mà mình chết đó, thì nó sẽ bao lại chỗ đó bao lại cái chỗ giường của mình mình nó không ngủ được thì mình đi qua đây sao con này sao hồi hồi trước có nhiều có nhiều con zombie nó tấn công Saki lắm nhưng mà bây giờ không Saki không hái một con zombie nào ở đây hết á như là server ờ, set lại cái cái ờ, tỷ lệ zombie xuất hiện lại sao á không thấy luôn á bình thường mình đứng đây trong vòng có chừng một hai phút thôi một phút thôi 30 giây thôi chưa tới một phút nữa là hãy có zombie xuất hiện ripper rồi uh, ờ, skeleton, skeleton các kiểu luôn xuất hiện này nhóc luôn và bây giờ là không thấy con nào hết á đây bây giờ ủa cái nhà mình nằm ở đây đâu rồi đây đây có tỷ lệ bị id cho anh hiện luôn hả ủa ủa vậy là cái quái xuất hiện nhiều xung quanh mình là do à, do id hả chứ chứ ở đây không phải tại vì hôm bữa mấy mấy hôm bữa mấy mấy ngày liền luôn Saki vô trong server là cứ bị quái tấn công riết à cứ một cứ 30 giây cứ một khởi một tí là khái quái xung quanh skeleton rồi zombie rồi ờ, rồi cái gì ờ, tùm lum tà la tấn công đủ thứ quái luôn <laughs> mà bữa nay không hái con nào luôn giống như như là chế độ bình yên rồi sao á hôm bữa là hái có zombie mặc giáp vàng giáp gì tùm lum tà la hết nhưng tỷ lệ quái nó quái nó nó nó xuất hiện ít hay sao á đồ nhiều quá bỏ bớt ở đây mọi người ạ à. đây có cái cái cái ờ, cái, lò nung này mình bỏ ra ngoài <laughs> hai d hài lắm thiệt luôn hả để để đông cho vừa nha để trên ờ, gác đúng không à, trên đây có một khối tầng nữa nãy cho nãy Saki chưa có nhảy vô đây này một cái ờ, rương công cụ ê một cái bàn chế tạo <laughs> Khánh giết cả server <laughs> mỗi lần đọc tên nghe nghe téo rồi chứ Khánh giết cánh giết cả server khiên đây là hôm bữa mà mới cắt phát hiện ra là sau khi mới phát hiện ra là cái đuốc này nó mà cắm vô cái tay trái này nó lại hấp sáng liên tục luôn lúc mà đi qua đêm với lại lúc nó xuống đi mai mọi người là nó sẽ không không không cần phải cắm đuốc liên tục nữa cũng đỡ cái phần đuốc cho mình còn cái này mình sẽ để ờ, vô trong ờ, rương nha mọi người lúc mà mình có đồ thì quái không xuất hiện còn lúc mà không có đồ quái xuất hiện quá trời luôn bây giờ ăn hành bị quái trang hành quá trời luôn mọi người rồi được rồi được rồi được rồi đây Ủa quên quên quên ăn đói đói đói rồi đói rồi đây ông nào có em cởi không cho tôi cái ở, ờ, ở lâu chứ ở server không TBS ở server này nếu mà hòn hóa ngựa thì kiểu dễ bị con ngựa dễ người, người ta lấy ngựa lắm mọi người tại vì con ngựa nó không lem được sao da mà hồng với em <laughs> da hồng hào vậy cái này là skin lạ đúng không bỏ bỏ bỏ bỏ skin ra cho anh coi coi bỏ giáp thôi bỏ giáp ra cho anh coi coi uh, skin sao nhìn hồng hào quá vậy nên chế cây gà cha của anh em bỏ bỏ giáp ra coi cho anh coi coi bỏ đi bỏ đi đi nè bỏ bỏ giáp ra cho anh coi coi hai hai bạn này không có không có không có mid không có mid Save mà Saki thấy có nhiều bạn ủng nha server có mid thì là không bật không bật mid nhân đợi nhiều quay mới vui Wow, con như vậy, Con là con mèo đúng không? Wow, dễ thương vậy. Dạ. Ôi cô te xỉu luôn á Nhớ hơn quá à Nhớ hơn quá à AD quay thử đi Dễ hơn quá à Ui Dễ hơn quá à Trời ơi Dễ hơn quá à Nhìn hồng hồng dễ hơn ra luôn á Y như con mèo Hello Kitty á <laughs> Giống con mèo Hello Kitty á con họ á ui ui con họ hả họ hồng ui hỏi mắt to ấy ạ họ này là họ mắt to <laughs> nhìn nhìn lên cái na ná con con ờ giống con mèo mà nó kiểu cái cái cái cái cái bộ râu nó, nó hơi hơi nhiều mọi người giống trong phim hoạt hình đó mà Saki không nhớ phim hoạt hình nào không nhớ là phim hoạt hình nào cũng có kiểu con mèo giống vậy nè Up sapling. một cái gì bắn vậy con gì bắn vậy à, à là em bắn hả em tưởng con skeleton ở đây chứ tưởng ban ngày mà skeleton xuất hiện nữa chứ ảo ảo thật đấy ảo thật đấy mọi người khi mà chặt cây chung khi mà chơi server server Minecraft mà kiểu uh, chơi chung với nhiều người mọi người mọi người nhớ chặt cây nha mọi người Ê, nhớ chặt cây rồi mọi người trồng cây lại nha để ờ, giữ gìn cảnh quan môi trường mọi người ạ à. mới là chặt cây mọi người đừng có chặt gốc xong rồi đừng có chừa lại cái, cái ngọn nha nhìn kỳ lắm phải phá hết lá đi mọi người ạ à. phá hết lá đi thì nó sẽ cảnh quan môi trường nó sẽ đỡ hơn tại vì kiểu như sau khi nhìn mấy cái lá cây bay bay trên trời á lơ lửng trên trời nhìn nó kỳ kỳ lắm mọi người có thấy kỳ không đấy có thêm cái cái cái cái à, cái, mầm cây nè mấy ngày liền vô server là sau khi chỉ có đi trồng cây gây rừng thôi <laughs> chứ không có làm gì hết <laughs> không có đồ chứ đi trồng cây gây rừng thôi cứ ai chặt cây ờ, mà chừa lá lại Saki cứ dọn hết lá đi đi đi dọn rác hả mọi người rồi trồng lại cây giờ là cái nhà vẽ khu khu sờ bao này mới có một tương đối một số, số khá khá cây mọi người với lại có với lại các bạn có biết là ai ờ, trồng cây xung quanh cái khu trực bao này không sát sát cái biên đường biên bao này đó một hai ba bốn cây nè Saki trồng chứ ai trời ơi nè đó mấy cây đang ờ, sát đường biên của khu vực bao này đó Saki trồng á nó giống như tạo thành một cái ranh giới ờ, khu sự bao vậy á đâu có ai rảnh hơi làm gì đúng không chỉ có Saki làm thôi <laughs> chứ hồi thường dân chơi Minecraft mọi người là cứ không cứ để cái chuyện mà chơi trồng cây là cứ ờ, chặt cây xong rồi thôi rồi thì cứ đi mai rồi đi ờ, kiếm đồ thôi à em ăn cơm like bye anh mọi người xem xem like vui vẻ thì các bạn nào đang à, xem stream mà các bạn chưa đăng ký kênh là mọi người đăng ký kênh ủng hộ Saki nha cảm ơn mọi người rất là nhiều nha thì uh, à, hôm nay có lại là Saki stream đây thôi nha mọi người tại vì mình sẽ có lịch hợp uh, à, với lại phía bên uh, Rosette uh, tới giờ rồi mọi người uh, thì uh, bye bye mọi người và gặp lại mọi người ở stream lần sau nha bye bye bye bye mọi người nha bye bye nha bye bye nha